đây thầy nói đi thầy nói đi thầy chúc tết cha đi thầy nói với thầy thầy nói thầy chúc cha khỏe mạnh thầy thầy chúc tết cha đi chúc tết ừ. dạ ừ. thì thầy nói gì thầy nói thầy nói lớn lên xin thiên chúa đức mẹ chúc lành cho cha được nhiều ơn thánh sức khỏe mạnh tốt rồi ờ, được bình an trong chơi tàu thầy chúa ừ. nói chuyện nhiều với cha thầy đi ờ, nói chuyện với cha thầy cha nay thầy chưa nói chuyện hay lắm rồi cha ừ. có gì nữa thầy nay nói hay không nay nói hay quá ha hả ở chúa mai mai kia con quay cho cho, cho, cho thầy Ờ, dạ, à, thầy chuyên cứ đòi là phải có hình nửa cha thầy mới nói tiếp được rồi thầy thầy thầy, thầy chúc đi hôm vừa rồi có quay video sang chúc cha thầy nói đi thầy thầy nói mời cha về Việt Nam em, giữ máy nha được cái đó thầy nói cha về Việt Nam cha về chưa đó thì thầy mà không nói sao cha về thầy nói đi thầy nói nói sao thầy nói uh, cha về việt nam con nấu cơm với cha anh ừ. Rồi, rồi, chúc mừng cha để cha về Việt Nam ừ. nếu cha ở chúng tôi ngày nào tôi nấu cơm cho cha ngày đó thầy qua <laughs> thầy nấu được vào ông này còn nhớ không thầy còn nhớ nấu cơm không còn nhớ còn nhớ thầy nhớ cho được ăn gì không ừ nhớ ừ. ăn à, gì nhớ ừ. đó thầy thầy chuyên nói là cha về là thầy nhớ thì đúng không thưa cha <laughs> thầy lúc đó giờ cha thầy thầy thầy chuyên bị này mà giờ thầy gì nói đến cha cái gì là là cha nhớ thầy nhớ liền thầy chuyên đó là cha lực đó với cha ti là số 1 hả cha hả không thầy cha lực với cha ti với thầy với cha đối với thầy là số 1 phải không phải không thầy số 2 sao, dạ, sao số 2 cái lực là số 1 phải không Giành dạ, được số 1 tôi à. số 2 à, ai số 2 tôi đấy à, thầy chưa là số 2 thầy nói lại đi cha lực là gì cha lực, cha à. lực là số 1 số 1 cha nghe đó không tôi là số 2 số 2 cha ti số mấy cha ti là số 3 cha ti mới là số 3 thôi ghê chưa đó <laughs> à, lúc nào là thầy chuyên đối với à, cha cũng là số 1 đó. rồi thầy à, cha hỏi à, thầy có khỏe không cảm ơn sức khỏe tốt sức khỏe tốt là sao lại ngồi xe được hay là tại thích ngồi thôi chứ đâu có sao đâu phải không thầy chứ vẫn đi được hết phải không thầy được được, được, được, được, được, được, được, được, cho cho ngành